Tới đây quý vị cùng xem món là mì rau cải bó xôi được à, gia đình chúng tôi chế biến thành món canh nha. Đó. Như vậy là canh cá. Sau khi à, chúng tôi luộc à, mì này khoảng 5 phút thì chúng tôi đã chế biến kết hợp với cá làm một món canh. À, dự kiến món này gia đình sẽ ưu tiên dành cho cháu ăn và kể cả à, bố mẹ cũng ăn món này luôn À, bồi dưỡng đặc biệt là trong mùa đông thì cái món canh nóng này nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của cả gia đình và chế biến món này cũng đơn giản thôi đó an paso an lành từ tâm rồi bây giờ mình mở cái à, hộp hàng của Anpaso gửi đến nhà mình nha gửi tận nơi luôn gói ghém rất là kỹ này đó hộp bài bản luôn đây đó là cái hộp thứ nhất hộp thứ hai sản phẩm ở trong này sản phẩm ở trong này mọi người đó thì để mình cắt ra luôn ăn nhanh rồi các bạn thấy này rồi trong đây mình thấy đây rất là đặc biệt ok đây mình thấy có ba hộp luôn wow ba loại sản phẩm luôn này đây thứ nhất là hộp này là củ cải đỏ và củ dền này củ cải đỏ và củ dền. đó cái hộp đẹp lắm mọi người ơi cái hộp đẹp lắm hộp bằng giấy là cái này là mục tiêu là bảo vệ môi trường nữa đó mọi người đó cái hộp giấy này có thể tiêu hủy được đó Thành phần của nó là bột mì này 70% nha. Hộp nào cũng về cũng 70%. Cái hộp này là hộp rau củ bó xôi. Rau cải bó xôi. Rồi thêm hộp thứ ba luôn. Đây hộp nhìn bên ngoài đẹp lắm. Rồi. Mì củ nghệ. Wow, củ nghệ chắc chắn ai cũng biết công dụng của củ nghệ rồi. Đây. Turmeric pasta này đó. Không chất phụ gia không chất bảo quản, không chiên qua dầu. Wow, tuyệt vời đây. Rồi, cái hộp à, nó đẹp đẽ như thế này nha mọi người. Bạn nào đi tìm thức ăn mà giúp cho việc giảm cân và cũng có thể là bổ sung các loại vitamin và chất xơ giúp cho đẹp dáng đẹp giá thì ba loại mì này của Anposo chính là lựa chọn của các bạn. Wow. Quá tuyệt vời. Mì hữu cơ giảm cân organic rau củ Alpaso được sản xuất với công thức độc đáo và tinh tế, có cái sự tính toán tỉ mỉ trong chi tiết, đúng chuẩn vị, thơm ngon món ngon mỗi ngày với à, các mì khác trên thị trường các bạn. Đảm bảo chất dinh dưỡng, à, ăn tốt cho mùa đông, phù hợp cho gia đình mì, bố mẹ và cháu nhỏ. Mình thấy là đây là loài thường hàng được à, nhập khẩu từ Úc bột rau củ từ những chất à, này á, là được trồng từ hướng hữu cơ nước sạch tinh khiết và sản phẩm không chất bảo quản không phụ da à, hay quá các bạn ơi gia đình nhận thấy uh, sản phẩm mì hữu cơ giảm cân organic rau củ của Antaso clean này á thì à, nó phù hợp okay. với uh, mọi lứa tuổi à, đặc biệt là cho cả ăn mặn và ăn chay luôn à, các cái tín đồ ăn chay có thể à, à, bổ sung nhiều chất xơ hàm lượng à, sắt và các loại tinh dầu dưỡng chất khác giúp bổ máu tốt cho hệ tiêu hóa phút thì cách chế biến cũng dễ thôi à, mình để mì vào trong cái nồi à, thời gian luộc đảm bảo tốt á, là khoảng 5 phút à, các bạn nha và chúng ta dùng cái đũa để khuấy đều như thế này chỉ là 5 phút thôi thì không nó mất bao lâu cả sau đó chúng ta uh, trang trí và thực hành sản phẩm lên ở trên một cái dĩa như thế này chúng tôi thấy là chỉ cần khoảng 150 à, calo cho khẩu phần ăn à, từ 40 đến 50 gram mì rau hữu cơ thì à, là 30 phần trăm của cái rau hữu cơ tươi này giàu chất xơ các loại vitamin và khoáng chất à, thì à, mình thấy mì nó đa dạng vì mì à, chúng ta có thể dùng đồi món à, mỗi ngày với các loài khác nhau như cải bó xôi, sâm cát, mầm lúa mạch, à, củ cải đỏ và củ dền, củ nghệ đó thì món nào à, cũng ngon và hấp dẫn hết. À, gia đình mình thấy à, các cái loại mì này á, của anh paso thì nó rất là dễ chế biến luộc rồi à, xào rồi trộn hay là canh à, mì nước heo thi đó thì à, nó rất là dễ dàng chế biến cho gia đình chúng ta và khi cần là ăn được ngay nhưng mà có một cái điểm trừ cho các cái sản phẩm mi al paso á, là chúng ta phải sử dụng trong vòng à, 9 tháng như vậy là vì nó ngon khó cưỡng nên chúng ta phải à, nấu xào trộn gọi lẩu hầm luộc rất là nhiều để mua sản phẩm này quý vị hãy xem ở trong phần mô tả hoặc ở dưới phần bình luận của video này à, xin cảm ơn quý vị đã xem trân trọng cảm ơn